anh chẳng lạc đôi giang vì hoa duyên hóa thành trầu mặt hồ dung lên mang lại duyên mát lòng ta trái tim rộng lớn thôi nhân gian trong đôi mắt sầu lo bầu trời riêng ta đến ngày 赞美。 lòng giàu suy nghĩ ta xa nhau vì tình mình giấu đi cô đơn ngày dài ta mong quên đi ai ai mang cô đơn đi ai ai mang cô đơn đi ai ai mang cô đơn đi và áo nhắn ai đành xa nhìn từng chiếc lá hoa phai màu rụng rơi ngoài hiên hai mình ta với ta thôi mà tâm thân đầy chiều nhiều đơn